たいたいお He oh. Oh. ta đã xong các thủ tục chào vận phái <clears throat> bây giờ chương trình ngày hôm nay mình sẽ dành ra một tiếng mình ôn lại bài lưng xa hai nửa tiếng còn lại tôi sẽ hướng dẫn các bác anh chị <clears throat> cách tập và căn dặn một số điều cần thiết vậy chỉ bây giờ chúng ta sẽ ôn lại năm phút khởi động các bác anh chị à, làm đi đứng so le nhau ra để khỏi tay vào nhau hai tay ra sang bên ngang vai úp bàn tay xuống quay từ bên trái sang bên phải do nào trước khi quay thì xác định một điểm là mốc đi rồi quay đi quay từ từ tự do quay ngược rồi đây là bạn đang quay từ phải sang trái đây mới là từ trái sang phải này cố gắng à, dừng lại đúng lúc quay quá không là nó mệt đấy rồi quay xong rồi thì chống hai tay vào này hít phồng bụng lên thở ra hóp bụng lại hít bằng mũi thở bằng mồm hít mũi thổi ra bằng mồm rồi bây giờ xin mời chúng ta nằm xuống nằm ngửa nằm ngửa hai chân duỗi thẳng khép lại khép lại hai tay úp dọc theo cơ thể cùng một lúc nhấc đầu nhấc chân lên 90 độ hít hạ đầu hạ chân xuống thở ra tay vẫn để dưới nền nhà thì một số chị này cho tay vào ôm mông cũng được tay vẫn để dưới nền nhà lúc nhấc đầu nhấc chân lên hít hạ xuống thở ra nhấc đầu và nhấc chân nhấc cả cái đầu lên cùng một lúc với chân khi tôi nói mọi người cố gắng nghe bởi vì tôi tôi nói đủ ý đấy không thiếu đâu nghe đúng và làm đầu và chân cùng lúc nhấc lên thì hít vào cùng hạ xuống thì thở ra cái chân nếu đưa được 90 độ là tốt nhất nếu mà không rơi được 90 độ vì một bất kỳ một lý do gì thì cứ rơi trong khả năng của mình còn nếu rơi chín biên độ là rất tốt mà đấy mới là đúng chạm đất cả đầu và chân lúc hạ cũng đều chạm đất hết rồi cảm mọi người chúng ta từ từ đứng dậy chúng ta từ từ đứng dậy chống tay vào này hít mũi ở bụng những người mới vào đến phía dưới này còn rất rộng giữa những người đàn ông này có rất nhiều chỗ có thể xen vào nằm cạnh hai người đàn ông đến muộn không còn lựa chọn nào khác đầu tiên thì chọn ông nào mà mình thích nằm trước và những người đến sau là không có lựa chọn đâu rồi thức thứ ba <coughs> quy đứng quy quỳ đứng hai chân cách nhau khoảng 15 cm tay đặt vào mông thẳng lưng gập đầu xuống thở hết ra lở hết ra sau đó cong lưng ưỡn ngực ngửa cổ phía sau hít vào đứng một môn sang lên thẳng lưng lên thở ra giữ lưng thẳng đầu gập hết cỡ và cong lưng ưỡn ngực cổ hít thẳng lưng lên đầu vâng, phía trước chị ơi cái động tác này chị không vì đứng được à bị đau à không không đứng được cái gì đứng dậy đứng dậy có cách khác đứng dậy làm thế này rõ chưa chắc được gì nào chúng ta tự làm vài ba lần nữa đi chị làm này nó có tác dụng hơn chứ chị ngồi phệt thì không tác dụng gì cả nhá đấy cong lưng cũng được cổ hít thẳng lưng lên gập đầu cũng thở ra chị nhớ nhá thu thu cái đóng cho cái cái cửa nhà máy sản xuất nước hoa như vậy cả cả dạ. cả hai bên đóng hết vào rồi mọi người các này mọi người nhớ rồi toàn quốc rồi lại đứng dậy đi lại đứng dậy đi chống tay vào này hít mũi thở mồm cái cách thở này mọi người nên áp dụng tôi sau từng động tác tôi dặn rồi kể cả không tập ở nhà mình làm bất kỳ một cái việc gì đó thấy nó mệt mỏi nó nặng nhọc thì cũng đứng chống tay vào này hít mũi thở mồm ra năm bảy lần 10 lần cho đỡ mệt tất nhiên không lạm dụng rồi thức thứ tư <coughs> xin mời chúng ta ngồi xuống ngồi xuống hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng không có là mẫu thích minh một hồn của anh chị làm theo <coughs> ngồi xuống duỗi thẳng hai chân ra phía trước hai bàn chân cách nhau khoảng 20 25 cm lưng vuông góc như thế này và bơi chỉ lưng vuông góc đi hai tay chống ngay hai bên lườn, tức là lúc này cái mông của mình nó nằm giữa hai bàn tay mười đầu ngón tay hướng về phía trước mười đầu ngón tay hướng về phía trước chị như đưa cái tay đằng sau này chống ngay hai bên lườn xuống các mà, thẳng đứng dậy rồi bây giờ tì lên hai chân hai bàn chân hai tay nhấc người lên ngả đầu ra sau hít sau đó hạ mông xuống thở thở mông từ đâu đi thì về đấy lên hít xuống thở hai lần lên hít xuống thở ba lần lên hít xuống thở bốn lần lên hít xuống thở 5 lần rồi ta có sự người nữa thôi chúng ta nằm sấp xuống úp mặt chạm chán giảm hai chân duỗi thẳng hai chân duỗi thẳng như con kép cách nhau ra khoảng 30 30 40 cm hai tay chống ở phía dưới vai thấp hơn vai anh chị nào mà đặt ngang vai là có làm đưa lên trên vai thì không làm đâu thấp hơn vai tức là kéo cái rốn của mình ấy. đấy thấp hơn vai là kéo cái rốn của mình ấy. hoặc nữa nếu có khả năng thấp hơn nữa đi kéo dưới vai đi rồi bây giờ chống thẳng hai tay võng lưng ngửa mặt nhìn chân nhà hít dựng hai bàn chân lên hai bàn chân đang nằm bây giờ dựng lên đưa mông lên cúi đầu xuống thở ra xong lại hạ xuống căng su ngửa mặt nhìn lên hít đưa mông lên cúi đầu xuống đó mặt mông lên đầu xuống đó chạm sức mu ngửa mặt hít mông lên đầu xuống đó rồi tập ơn mọi người thôi các anh chị đứng dậy trong tay vào đành hít thở Rồi Bây giờ Nếu theo đúng trong bài Các anh chị sẽ phải nằm quỳ được một vài phút Nhưng mà mình đã làm gì đâu một quỳ đấy cả Quỳ là để thư giãn Khi mà mình làm được nhiều rồi Mà bây giờ chưa làm được thôi Thì nhớ là sẽ có chúng ta nằm quỳ sau này nhé, Và ngồi một phút thư giãn Một vài phút thư giãn Bây giờ các anh chị ngồi xuống đi Mình thảo vào bài nào Ngồi xuống Sao